cứ sạc bừa sạc bãi thì chữa ngay đấy các bạn ạ đây này đây chính là nguyên nhân hậu quả của một lần uh, sạc bừa bãi và hậu quả là cả bốn em ắc quy này đều chữa ờ, hôm nay ờ, chúng tôi làm một cái video mà cái à, video này chúng tôi xin dành cho những người sử dụng xe điện những ai mà xem được cái video này thì à, xin chia sẻ để cho những người à, sử dụng xe điện biết à, thì cái nguyên nhân của cái việc mà chúng tôi làm một cái video này nó cũng đã uh, phải giải quyết rất là nhiều rồi ông có những cái trường hợp chỉ khoảng 3 tuần thôi có những cái trường hợp đến một tháng thì khách hàng kêu là ắc quy rất là kém sạc thì chỉ đi được vài cây điều đó cũng làm cho chúng tôi rất là ngạc nhiên Đấy, em ấy cứ đấu đi Ờ, điều đó cũng làm cho chúng tôi ờ, rất ngạc nhiên vì ờ, tại sao mà xe mới mà ác quy thì đương nhiên là ác quy đạt tiêu chuẩn rồi thế mà sạc đầy mà chỉ đi được có vài cây thì thực sự là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng nên nguyên nhân chính của cái việc đấy là cái bộ ác quy vừa mới sử dụng được chỉ trong vòng khoảng một tháng này đã bị phòng lên rồi đấy thì khách hàng thì bảo là tôi không biết tôi cứ sạc bình thường thế còn kỹ thuật thì hướng dẫn cũng rất là chi tiết rồi mà sạc tất cả những cái sạc à, xe đời mới thì bao giờ nó cũng sẽ tự ngắt khi đầy thế thì ờ, đã mất rất là nhiều công điều tra và kết quả nó cũng thật là bất ngờ Đó là con của khách hàng mượn cái sạc của cái xe khác để sạc Đấy, cho chúng tôi ờ, qua cái video này chúng tôi muốn khuyến cáo khách hàng rằng là đối với xe điện thì tuyệt đối nhé tuyệt đối đấy chứ không phải là tương đối nữa tuyệt đối không được mượn sạc của xe khác sạc cho xe của mình đương nhiên là nếu như mà nắm được kỹ thuật ví dụ như là làm trong ngành xe điện chúng tôi thì có thể mượn được vì chúng tôi biết là cái xe này nó sẽ dùng cái sạc nó có thông số kỹ thuật ra làm sao thế còn đối với khách hàng thì chúng tôi khuyên một câu là tuyệt đối không mượn đấy à, vì khi mượn cái sạc như vậy thì rất có thể là cái sạc nó không đạt chất lượng hoặc hoặc là cái sạc nó có điện áp cao hơn cái sạc của xe mình cần dùng là dẫn đến cái việc hỏng hóc ngay thế đây là một cái bộ ắc quy nhá ắc quy có 4 bình thôi thì điện áp của nó là 48V Đấy, bây giờ thì điện áp là 48V và dung lượng là được tăng lên 30Ah rồi, dung lượng cao hơn rồi. À, cái bộ ắc quy này sẽ sử dụng cho các cái dòng à, xe máy điện 4 bình Ví dụ như là xe ờ, mò M133S chẳng hạn Rồi một số cái dòng xe cũng kiểu dáng Vespa hoặc là kiểu dáng X-Men Nhưng mà nó sử dụng 4 bình để giảm cái giá thành Thì hôm nay chúng tôi sẽ sử dụng một cái bộ ắc quy à, nói ờ, nó dân dã là ác quy của xe M133S nhưng lại mượn ờ, cái sạc của xe Vespa Đấy, chúng tôi sẽ dùng cái sạc của xe Vespa nhé để sạc cho cái bộ ác quy này để ờ, chứng minh rằng là uh, cái cái việc mà các bạn mượn sạc hoặc dùng sai sạc nó sẽ dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như thế nào đấy đây sẽ mượn một cái sạc của cái xe Vespa này đây sẽ lấy một cái sạc của cái xe Vespa này nhá đấy này Vespa GBC cái đời mới nhất thế này cũng rất là đẹp đây cái sạc đây cái sạc này thì thiết kế cũng ờ, cũng cũng cũng ờ, đạt tiêu chuẩn có ờ, tự ngắt điện khi đầy đấy có chế độ tự ngắt điện khi đầy rồi là cái sạc này nó cũng hay là nó sẽ có cái phần báo phần trăm điện ở đây đấy bây giờ chúng tôi tiến tiến hành cắm vào nhé đấy cắm vào Đấy nó bắt đầu sạc nhá Thời gian thì tôi xem lại cái thời gian luôn này. Bây giờ là 10 giờ 22 phút ngày 31 à, tháng 12 Đây sạc đây Mặc dù là cái bộ ắc quy này là bộ mới cứng Cái, cái dung lượng điện ở trong người ta sạc cũng uh, đã đến khoảng uh, ờ, 80 đến 90 phần trăm rồi tức là nó gần đầy rồi nhưng mà khi cắm vào cái sạc này thì nó, nó, nó báo đây cái đèn à, đỏ nó đang nhấp nháy ở 25% tức là cái sạc này nó đang hiểu rằng là cái điện ở trong này thì ừ, ừ, còn rất là ít cho nên nó tiếp tục sạc nhé và ờ, tôi xin ờ, tạm dừng cái video tại đây để ờ, để để chờ để theo dõi và khi mà cái kết quả nó có thì chúng tôi lại quay tiếp Ờ, như vậy là cũng ờ, đã có kết quả rồi các bạn ạ Nhưng mà kết quả thì ờ, nó hơi khủng khiếp một chút Đây các bạn có thể quan sát đây Cái ác quy này mà sờ vào tại cái thời điểm này rất là nóng nhá Các mình xem thời gian Đây Đây là cái thời gian trên đồng hồ nhá Sao nó lại mờ thế này 15 giờ 39 40 phút ngày 31 à, ờ, tháng 12 tức là nó đã rơi vào khoảng 5 à, tiếng tức là từ 10 10 ờ, này 11 12 1 2 3 5 tiếng đồng hồ hơn một chút mà ừ, cái bộ bình ắc quy vuông vắn đẹp đẽ buổi sáng này nó đã như thế này đây kết quả đây các bạn và ờ, chúng ta thấy là cái đèn báo ở trên cái sạc này nó vẫn nhấp nháy ở 25% Thực ra thì đã có cái thời điểm cái đèn này nó nhảy lên đến 50% rồi ờ, Và sát đến mức 70% rồi nhưng không hiểu tại sao ờ, đến cái lúc mà mình sắp làm video thì nó lại nhảy về 25% Nhà đây chính là hình ảnh cái bộ ắc quy buổi sáng nay còn à, vuông vắn đẹp đẽ này Đây là tôi tháo ra để nhìn cho nó trực quan nhé Cục nào cũng bị à, chửa phòng hết đây rồi Đây chửa móp méo à, Phía thì à, phòng ra phía thì bẹp vào Đây Hình ảnh của nó đây Thực sự là cũng rất là ngại khi mà tiến hành làm một cái video uh, đối với lại một cái bộ ắc quy mới như này thế nhưng mà mình nghĩ rằng là chấp nhận cái việc hy sinh một cái bộ ắc quy mới à, để cho uh, khách hàng họ thấy được cái cái tầm quan trọng của cái việc mà phải làm theo hướng dẫn uh, để cho đảm bảo cái độ bền của quy vì Ờ, nhiều khi khách hàng người ta cứ cứ coi thường cái cái cái việc là kỹ thuật hoặc cả nhà cung cấp xe hướng dẫn cái cách sạc hay người ta cứ nghĩ là sạc nào cũng được cứ mượn sạc bừa sạc bãi đi thế nhưng mà uh, xin nói thật là uh, cứ sạc bừa sạc bãi thì chữa ngay đấy các bạn ạ đây này đây chính là nguyên nhân hậu quả của một lần uh, sạc bừa bãi và hậu quả là cả bốn em ắc quy này đều chữa đấy à, mong rằng à, cái video nó có cái một cái ý nghĩa thật sự để giúp khách hàng um, hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc là phải sử dụng uh, đúng sạc đúng đúng cách và video xin được uh, dừng lại tại đây xin ờ, cảm ơn tất cả các khách hàng đã tin tưởng Ờ, sử dụng ờ, các cái sản phẩm của xe điện Lan Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.